Thưa quý vị và các bạn, hiện nay laptop đang là công cụ hỗ trợ đắc lực cho người dùng để giải quyết công việc nhanh chóng. Tuy nhiên, đây là một tài sản có giá trị và trên thị trường có nhiều địa chỉ cung cấp các dòng laptop khác nhau nên người dùng khó chọn lựa. Vậy làm thế nào để giải quyết bài toán này? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay. Hiện nay, thị trường laptop có nhiều cấu hình và tốc độ xử lý khác nhau, vì vậy việc cơ sở cung cấp nhiều loại máy tính đến từ các hãng khác nhau sẽ giúp người dùng có thêm sự lựa chọn để phù hợp với yêu cầu công việc. Là một nhân viên văn phòng, do đặc thù công việc và hay phải đi công tác xa, anh Đức đã tìm đến Viettech 88 để chọn mua cho mình một chiếc laptop có cấu hình, chức năng cao và tiện dùng. Tôi biết đến Viettech 88 qua bạn bè giới thiệu và cũng có qua tìm hiểu website của Viettech 88 thì cũng nhận được cái sự ờ, tư vấn hết sức là nhiệt tình của các bạn nhân viên và sau khi tôi xem một số cái, cái sản phẩm trên website thì hôm nay tôi quyết định tới cửa hàng của Viettech 88 để lựa chọn máy và trong quá trình ờ, tôi xem máy tại cửa hàng thì các bạn nhân viên cũng tư vấn hết sức là nhiệt tình kiểm tra trực tiếp máy cũng như là test máy thì tôi đã quyết định chọn dòng sản phẩm MacBook thì ờ, do đặc thù công việc nên là tôi cần ờ, cái loại ờ, máy tính nó nhỏ gọn và nhẹ để tiện cho di chuyển nên là MacBook là một cái dòng sản phẩm mà tôi cảm thấy rất là tốt trong quá trình mà tôi test máy và kiểm tra máy thì tôi rất hài lòng về cái sự tư vấn rất là nhiệt tình và cái cái sự phục vụ cũng như là sự chuyên nghiệp của các bạn nhân viên tại Vietech 88. Với những dòng laptop cao cấp thường sẽ không có sẵn trên thị trường mà người dùng cần phải đặt trước. Tại Vietech 88, laptop hiện có nhiều loại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Laptop chất lượng cao, laptop văn phòng, laptop theo hãng, đặc biệt là dòng MacBook với đầy đủ các mã sản phẩm như MacBook Air, MacBook Pro. Tất cả các dòng máy tại đây đều được đảm bảo rõ ràng nguồn gốc và chất lượng. Nhờ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao, Viettech 88 không chỉ là nơi cung cấp các dòng laptop chất lượng mà còn là nơi trao gửi niềm tin của khách hàng đối với dịch vụ bảo hành và sửa chữa. Ngoài chính sách bảo hành mua máy theo hãng, khi sửa chữa tại Viettech 88, khách hàng còn được tư vấn và bảo hành trọn đời cho phần mềm. Đối với máy cũ, còn có chế độ bảo hành tới 12 tháng. Chị Mai đã mua dòng MacBook này đã được khoảng gần một năm nay. Do tính chất công việc rất bận rộn, thường xuyên làm việc online nên chị không tiện mang máy đến bảo hành tại đây. Viettech 88 đã có chính sách hỗ trợ nhân viên đến tận nhà để tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa, khiến khách hàng rất hài lòng và yên tâm. Chị thấy là các bạn ấy cái các bạn nhân viên chăm sóc ấy, thì thế là khá là nhanh và chăm sóc mà tốt thì chị hôm trước chị thấy là uh, chị dùng buổi tối ấy, nó hay ờ, đợt này thì nó sau một thời gian sử dụng thì cái lượng pin nó nhanh bị hết thế xong rồi chị có nhắn tin ở trên website của các bạn ý thì các bạn cũng hỗ trợ ngay thì ờ, hôm ờ, như hôm vừa rồi ấy mình có gọi các bạn ý đến để xem và bảo hành tại nhà cái laptop của mình ấy thì bạn ấy đã đến luôn và ghi phiếu bảo hành cho mình ấy thì mình thấy là dịch vụ chăm sóc nó nổi bật hơn với các bên khác là nhanh và nhân viên thì nhiệt tình đấy mình thấy là khá hài lòng với mong muốn mang tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, Viettech 88 đã không ngừng nỗ lực để đưa chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc tận tình, chu đáo tới khách hàng. Ừ, về sản phẩm thì à, Viettech 88 chúng tôi cam kết là 100% sản phẩm chúng tôi mang đến cho người tiêu dùng là cao cấp chuẩn chính hãng. À, còn về định hướng thì à, Viettech 88 định hướng trong tương lai là sẽ trở thành một hệ thống phân phối laptop cao cấp hàng hàng đầu thị trường Ờ, ngoài cái việc mà chúng tôi sẽ ờ, mở rộng thêm các cái chi nhánh của mình thì chúng tôi cũng rất là hoan nghênh những ờ, cá nhân nào có về đam mê công nghệ hoặc là đam mê về kinh doanh công nghệ thì hợp tác với chúng tôi chúng tôi sẽ có cái chính sách phù hợp với tất cả các bạn Hiện nay, để đạt được hiệu quả cao hơn trong công việc, laptop là công cụ hỗ trợ đắc lực và cần thiết đối với mỗi người. Tuy nhiên, với việc có quá nhiều các cơ sở kinh doanh sửa chữa laptop trên thị trường, khách hàng nên có sự lựa chọn kỹ lưỡng hơn để có thể tìm mua được cho mình những chiếc laptop chất lượng và phù hợp. Với chất lượng và dịch vụ vượt trội, Viettech 88 đang ngày càng khẳng định được chất lượng và thương hiệu của mình trên thị trường và chiếm được niềm tin của người tiêu dùng.